đấy khi mà anh em đã kết nối vào phần mềm như này rồi này đấy anh em có thể nhìn đấy trên chiếc điện thoại mà anh em sử dụng ở nhà để anh em soi đây nó sẽ hiện lên là như thế này anh em kết nối vào chiếc điện thoại anh em cầm đi đấy chiếc điện thoại của anh em cầm đi thì anh em có thể tắt màn hình anh em nhét nó vào trong túi để hở muốn camera ra cũng được hoặc là anh em cầm nó vào tay cũng được hoàn toàn ok anh em nhìn thấy không ạ thì khi mình đi chơi ấy thì anh em đưa bát vào rồi thì người ta có thể sóc cái ví dụ như ờ, cho người ta sóc cái anh em là người chơi anh em đánh ý. Đấy, ví dụ cái người ta sóc xong như này anh em nhìn này ở trên chiếc màn hình ở nhà anh em đã nhìn thấy rõ rồi đấy anh em nhìn thấy không ba trắng anh em thấy không ạ đây nhá hoàn toàn là không cắt ghép video này nhá đấy anh em nhìn thấy tay mình này qua camera này đấy, anh em thấy không ạ mình mở luôn này ba trắng cho anh em đấy rất là ok đúng không ạ cực kỳ là chuẩn xác luôn anh em nhé đấy tiếp tục này mình sẽ test tiếp cho anh em tiếp này đây đấy anh em chỉ cần sử dụng chiếc điện thoại kia là anh em đã biết rồi vẫn ba trắng này đấy anh em thấy chưa vẫn ba trắng cho anh em cực kỳ là chuẩn xác luôn đấy như là anh em đang ngồi trong bát luôn này đấy bên trong có thì anh em biết hết tiếp tục này đấy vẫn ba trắng cho anh em đây anh em mình đến mình xoay cái điện thoại mình cầm đi ấy đấy mình có thể quay thoải mái mà khi anh em đã kết nối vào cái ứng dụng này rồi nhá thì khoảng cách mà anh em bắt được ấy đấy khoảng cách mà anh em bắt được nó là hàng nghìn km đấy anh em có thể bắt được ở bất kỳ đâu trên toàn lãnh thổ Việt Nam anh em sử dụng cái phần mềm này đấy là anh em có thể soi được rất là ok đúng không ạ một sản phẩm cực kỳ là hiệu quả cho anh em khi sử dụng đấy sẽ tiếp một ván nữa cho anh em đấy anh em nhìn đúng không ạ ba đen đấy như thế này mà anh em không đánh được nữa thì thôi đấy đấy tại vì như là một cái bát tàng hình thôi mà anh em nhìn một cái bát đen đen làm cực kỳ là đẹp luôn này đấy, anh em đúng không ạ rất là ok anh em nhé đấy bát này cho anh em xem cận cảnh bát cực kỳ là đẹp luôn đấy anh em nào mà muốn sở hữu cho mình cái bộ sản phẩm bát soi xuyên này đấy thì anh em có thể là vui lòng là anh em nhấc điện thoại của mình lên đấy anh em gọi điện trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình hoặc anh em cũng có thể là kết bạn nhắn tin qua zalo cho bên mình đều được sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em đặt hàng anh em nhé đấy những anh em nào mà gần cơ sở bên mình ấy thì anh em có thể đến trực tiếp cơ sở đấy để được trải nghiệm và tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm và các cái dòng sản phẩm khác đấy bên mình thì có hai cơ sở cơ sở một là ở bến xe mỹ đình hà nội cơ sở hai là ở quốc lộ 13 thủ đức thành phố hồ chí minh thì anh em đến nơi anh em alo đến số online trên màn hình cho mình đấy gọi điện trực tiếp đến đó thì à, sẽ có người ra đón anh em dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về sản phẩm luôn còn à, anh em nào mà ở xa thì khi đặt hàng là bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện thì khi nhận hàng anh em được phép kiểm tra hàng anh em nhé đấy được phép kiểm tra hàng sau đó thanh toán tiền sau rất là ok đúng không ạ thì à, cuối video mình à, cũng cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình anh em nào mà cảm thấy video của mình hay ấy, thì hãy cho mình xin một like một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo ok hello xin chào tất cả anh em nhé Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Phạm CBB Thì ờ, ở trong clip ngày hôm nay Bên Tấn Phạm sẽ đem đến giới thiệu đến cho anh em một cái bộ sản phẩm Mà hỗ trợ cho anh em đi đánh sóc đĩa bịp Cực kỳ là hiệu quả mà 100% là không tang anh em nhé Đấy thì ờ, khi anh em đi chơi sử dụng anh em chỉ cần đưa cho mình được chiếc bát này vào Đấy một chiếc bát nhựa đen hoàn toàn là không tang không tích anh em nhé Đấy bát này thì anh em có thể đưa vào cho người ta kiểm tra thoải mái Đấy anh em có thể là soi đèn đấy mình sẽ soi đèn cho anh em xem này <coughs> đấy anh em có thể soi đèn như thế này đấy hoàn toàn là không có một chút tăng tích gì ở trong anh em thấy không anh em soi đèn thoải mái như thế này hay anh em test thử nam châm đây đấy, test thử nam châm anh em test nam châm này anh em ngâm nước đấy anh em có ngâm nước sôi hay là ngâm nước gì đi chăng nữa thoải mái luôn đấy mà thậm chí nhá anh em có thể đập chơi xong anh em đập vụn nhỏ nó ra đấy anh em nghiền nó ra anh em đập vụn tinh nó ra để anh em tìm tang tích của nó phát hiện ra tang bên mình đền tiền gấp 10 đấy một chiếc bát hoàn toàn là không tang không tích gì mà khi đi chơi anh em chỉ cần đưa cho mình chiếc bát này vào thôi đấy còn đĩa và vị thì hoàn toàn là xanh chín cho anh em anh em sử dụng đĩa nào cũng được vị nào cũng được hoàn toàn là ok nhá đấy thì cái bộ sản phẩm này nó sẽ bao gồm cho anh em là chiếc bát này đi kèm theo nó là một chiếc điện thoại đây đây chính là một chiếc điện thoại mà anh em sử dụng như là bình thường đấy anh em có thể nhắn tin nghe gọi quay phim chụp ảnh hoàn toàn là bình thường anh em nhé rất ok này đấy rất là mượt cho anh em đúng không ạ một chiếc điện thoại rất là đẹp thì khi anh em đi chơi sử dụng cái sản phẩm này nó sẽ hỗ trợ cho anh em là anh em có thể soi xuyên được chiếc bát này đấy nó sẽ giúp cho anh em soi xuyên chiếc bát này anh em biết được là về chăn hay là về lẻ một cách rất dễ dàng đấy cực kỳ là ok cực kỳ là hiệu quả cho anh em luôn <coughs> mà một chiếc bát thì hoàn toàn là không tang rồi thì cái sản phẩm này ấy, nó có thể giúp cho anh em là bắt được cái khoảng cách hàng nghìn km anh em nhé đấy anh em có thể là sử dụng bắt ở khoảng cách hàng nghìn km anh em có thể soi được chẵn hay lẻ sau đó anh em báo phím nhau qua tai nghe hay là qua dùng riết zalo hoàn toàn là ok đấy thì mình à, sẽ đi vào mình cho anh em cùng xem luôn về chất lượng của bộ sản phẩm này đấy thì à, khi mình sử dụng cái sản phẩm này là cái máy mình đã cài đặt sẵn ở đây là một cái phần mềm đấy và anh em chỉ cần sử dụng cho mình thêm một chiếc điện thoại khác đấy một chiếc điện thoại khác như thế này anh em sử dụng đấy anh em tải cho mình cái phần mềm à, này về anh em có thể nhìn thấy đây đấy mình sẽ cho anh em xem cái tên phần mềm này thì à, khi mà anh em mua máy mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tải anh em nhé đấy khi anh em tải phần mềm này về rồi này anh em đăng nhập vào thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này đấy thì mình sẽ chỉ cho anh em cùng xem ở đây mình sẽ kết nối mạng ở cái máy mình cầm đi anh em nhé đấy mình sẽ kết nối vào cái máy mà mình sử dụng mình cầm đi này đấy khi mà mình kết nối mạng vào rồi mình sử dụng thì cực kỳ là ok